Hello cô chú và anh chị và các bạn à, Hôm nay là ngày thứ sáu rồi mọi người có à, tính về cho weekend hôm nay mà à, Thường Steven làm à, việc hỏi buồn buồn Anh chạy ra giường Và hôm nay ra giường Steven có đem theo một cái à, chén muối Thì à, mọi người theo mình để à, lý do nào mình đem chén muối này theo nha Mọi người theo chân mình nha Ok phía sau vườn của Steven đó, thì có à, hai cây mận thì năm nay trái cũng tương đối nhiều thì à, khi làm buồn thì Steven sẽ ra đây ăn trộm mận vô ăn cái như thế này nó chín được mấy trái rồi nè nó cũng chưa tới mùa hung ngon mà cũng có trái bộn á chín đây có nhiều trái chín nhiều lắm thôi thì mình sẽ hái mấy hái mấy trái mận này xuống mình ăn đó tươi ngon không mới hái trên cây xuống luôn nè thì mình sẽ chấm vô đây mời mọi người nha rồi nó ngọt tan nhẫn luôn giòn nữa chấm với muối tinh ninh đó ngon dưới nhà có mấy cây ớt á cha ông chồng ấy ớt nhiều lắm cắt bỏ vô mặn mặn cây cây chấm vô đã lắm trong ruột nè nhìn thấy ngon không công nhận nó cay tàn nhẫn luôn uhm. nếu ngồi đen thôi chứ ăn, ăn sạch cay quá à. bạn mình hái trên cây mình xuống mình ăn nó ngon cảm giác nó lạ hơn là dặn mình mua hái xuống chùi chùi cái ăn liền thấy ra cái ruột không Thank you. Gà dạ, thử không cha Chơi Con thử này không Ừ Thử hả Hai xuống chấm vô cái à, muối này ngon á Ô mận xanh dính hả Mới giờ ấy xuống chấm mà này nè Thôi mình mận xanh bển rồi nè mận xanh nè rồi cây bển hả ừ đã vậy thử không chánh chánh ớt ngon ừ, ừ. ngon mận xanh nãy chưa giòn ngon lắm ừ, giòn cái nè. ừ, giòn ngon giòn hơn mận đỏ sao có những trái có hột mà những trái không có còn kỳ vậy ừ ừ, trời ừ. wow ừ. Đúng. Ừ, đã à, còn nữa hả còn bốn trái nữa bạn xanh năm nay nó ít trái đúng không cái đợt này là đợt đầu nè không đợt đầu nè năm đầu hả năm đầu không trái. đợt này nó có bông bờ đợt đầu á mà ờ. than hoài tôi than hoài nó không có bông không có bông đó còn dạ. cái đợt sau này dữ dội lắm đợt sau nhiều rồi nó ơi mốt bắt than bẻ đi để thôi nữa à. khoảng chừng à, chừng hai tháng nữa tháng nữa rồi ngon rồi không ừ, tháng nữa là nó đầy hết trơn rồi còn mấy cái chùm mà trước đó là mà bắt than bẻ ăn để thôi nữa biết sao kỳ trên đọt lại nó có trái chín nó nhanh hơn là dưới ốc nha không mấy cái bông nó chùm nó có bông nó có trước đó không cô chú bên chị mặn trong nhà của Steven nha trời ngon á giòn ngọt lắm uhm. đã thiệt nha cái mái cháy nằm ở trên ờ, trên kia cao quá hái không tới một tí chiều lấy than móc xuống không ăn để nó nó già đâu cái nó thúi Để giờ vô lấy lấy than đi Tiếu mới ginh cái than ra nè Than lên đây mình xử cái, cái dây mặn cho mới được Chùm mặn này nằm trên cao quá phải leo lên Dối dối không tới chùm luôn u gớt rồi chùm này nó đâu đây nguyên chùm trên cây xuống nãy giờ chiên chùm nữa qua đây thang qua dứt chùm đi cái vụ nó té nha té cái máy nhỉnh ra luôn ừ. chơi vơi quá nhỏ nhỏ mà ngon cô chú anh chị Ủa. lắc ông chùm ơi Ủa. nhìn đã không nè đỏ chưa uh. mới chơi vô hai chùm vô nhà ăn tiếp ngoài này nóng quá à. Steven mới hái thêm à, hai chùm nữa vô nhà ăn vừa ngồi vừa làm vừa ăn để buồn đây là ba của Steven hai em muốn à, hỏi à, cách à, trồng cây trái mà xanh tươi và trái nhiều là bữa nào làm cái video cho mọi người có câu ờ. hỏi thắc mắc này thì hỏi với ba nha đó đây là trồng mấy cái ổi đầu ổi nó ra trái em phải bịch lại và không bịch gì đó bị con này kia nó đeo lên nó ăn nó chết rụng cho an toàn mua cái bao cho mình trên Amazon cái mình bao lại ổi thì bà hỏi mình có làm cái video mình ăn ổi rồi á cái đó là trái đầu mùa thôi bây giờ có một cây ổi xíu trái nó đeo mỗi cái bao trắng trắng là một trái chứ nha mọi người ghê không ổi này nhỏ mà có vỏ rồi bao trắng giả chứ đó cấp phao luôn à. có nhỏ bạn nó hỏi à, trồng cách nào mà sau cái vườn xanh tươi vậy để bữa nào làm cái video chỉ cho cách ừ. Ờ. còn ở đây rau cần cua nè mọi người rau má nè năm đầu thì trồng có chút xíu rồi à, bây giờ nó mọc ra giống như cỏ vậy á mấy năm nay về đâu trồng đâu thì đồng nó lên tới hết tới mùa cái mưa xuống nó lên gì nè đủ thứ loại rau chứ ok bây giờ mình vô nhà mình ăn tiếp đứng ngoài đó nóng quá ui ngồi vô tới nhà nó mát dễ sợ cần sạch tới muối này để thêm tí muối nữa cô tư tháng tới xuống à, Đất tình học xong rồi xuống à, nhà chơi nha Đây, à, mận có mùa rồi đó không xuống là mất mất phần ngắn chịu nha thấy ngon không gian làm việc của Steven nè buồn rồi mở uh, YouTube lên coi What's up? Take, take half man, you don't take the whole pot <laughs> Just one D -d Dip in, dip in the sauce ngon lắm Take a couple more? Mm -mm. Sure? khi mình mới hái xuống á mình ăn vô nó giòn nó ngọt đã lắm thấy không mới đi háo ngoài kia có 5 phút mà nóng tóc mà hôi giờ mày ăn là vô phê hmm. mặn em à. ngon này thử mấy ngon chưa chín mà chín hả ngon á ngọt Hồi anh với ông nội hái trái nghe cái mặn à, màu xanh đó mặn này mặn này chưa đủ chín mà chưa có đủ đỏ mà đỏ nó bị ấy nè không rửa vậy gì đâu rửa đâu đâu làm gì đâu rửa lắm mưa ngày hôm qua mưa sạch bon 10 sáng nữa ở nhà mình trồng mình đâu có sâu à, bọ gì đâu ừ. ngon cách kỳ lạ giòn ngon Cái giòn Ngon không tiệm nhiều Đổ à, Anh tiệm phải um, bỏ tiền để mua Còn cái này mình hái nhà mình ăn Ngon không? mặn nhà ăn nó cũng ngon hơn mặn tiệm từ từ mua vị á độ ngọt giòn nè à. tươi nè mình biết nó sạch sẽ nữa <coughs> hái vô con rưỡi đâu ngày sáng mưa ầm ầm á cũng sạch đây chỉ chua chảy sơ vậy quất thì trong giờ làm Steven làm xong buồn quá đi ngoài giường hái mận vô ăn sao mọi người cuối tuần có à, chương trình gì đâu chơi không <coughs> uống má rồi nó cay wow cây đây khóc luôn à thôi giờ break mình hết rồi trở lại làm tiếp tục đây cảm ơn mọi người xem video uh, um, chia quỳnh ok hãy mà trải nghiệm hãy mọi nhà ăn nha có gì uh, cuối tuần trời gặp lại tiếp tí chiều một tí nữa đi uh, dự uh, lễ uh, <coughs> lên beo của thằng nhóc nhà mình nên uh, khoảng 6 giờ nó đi uh, lên trên uh, trên trường học nó thi uh, lên đa đen thì nó học cũng gần 5 năm mày nó học võ cà rá đi 5 năm mày <clears throat> bây giờ ông thầy cho thi lên đai đen rồi chiều nay nó đi thi mình cũng đi quay phim cho nó buổi thì à, hy vọng là trong tuần này Steven có thời gian để làm cái hậu kỳ xong cho cái phim đó rồi cái à, mọi người có thể tham khảo xem coi cái video à, bé nó thi lên chưa lên đai đen như thế nào nhỏ chị nó lên đai đen nó mấy tháng trước bây giờ nó lên đây chị thì à, thi lên làm mà à, sensei để dạy võ karate bây giờ thằng em à, tối nay sẽ sẵn đi thi tiếp ok hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nha có gì hẹn gặp lại chúc sức khỏe cuối tuần nha bye bye mọi người bye